từ nay anh mất em rồi lặng nhìn chiếc bóng đơn côi một mình anh chỉ anh thôi thân xác hoang mang điều tàn vì lời em với mình Nhìn em đang bên ai Nép sau khung hình Ngày chia tay Em đã nói gì Là quên em luôn đi Tiếc thương được gì Nhiều lần bật khóc trong đêm quẻ vắng Cô đơn gần kể mấy năm tháng trên lối về thế nên xin giờ ai yêu thương em thật tâm đi bên em luôn chân thành vậy thì hãy uống với anh một chút đi em ngại gì tay đang tay ta với nàng loạn choạng một chút nhưng anh chẳng sao đâu em ơi mình vui đi em ơi đời anh em nói phù phàng nhẹ nhàng xia nát tâm can người về bên tròn vai ôm không như lúc đầu thì ra ta xa nhau chính em mong cầu cười lên em em xinh nhất mà nhìn đôi mi anh đi thấy vui hay là nhiều lần bật khóc trong đêm quạnh vắng cô đơn gần kề với lang thang trên lối về Thế nên xin giờ anh yêu thương em Thật tâm đi bên em Luôn chân thành Vậy thì hãy uống với anh một chút đi em ngại gì Tay đan tay ta với nàng đoạn chậm một chút nhưng anh chẳng sao đâu em ơi Mình vui em nói phù phàng nhẹ nhàng xe nát tâm can người về